5 người này sẽ thay đổi cuộc đời của bạn. một Cao nhân khai ngộ Mỗi một người thành đạt thường đều có một cao nhân khai ngộ, thậm chí chỉ đường trò. Người này sẽ chỉ cho bạn phương hướng đúng đắn, truyền lại kinh nghiệm và tri thức đã được tích lũy và kiểm chứng. Lã Bất Vi nói, lắng nghe một câu từ miệng người quân tử hơn đọc sách cả 10 năm. Đọc sách có thể khai sáng được giảng dạy có thể giác ngộ. Trong quá trình trưởng thành của một người, gặp được một cao nhân chỉ đường cho là bước thèm chốt nhất. hai Quý nhân giúp đỡ Chặng đường theo đuổi của sự thành công chắc chắn sẽ xuất hiện rất nhiều những bước ngoặt quyết định hoặc là những lúc ở vào khó khăn cùng cực. Lúc ấy, bao nhiêu tiền bạc cũng không bằng gặp được quý nhân thật tình ủng hộ, giúp đỡ. Trong hoạn nạn mà được cứu nguy kịp thời cũng có thể chính là gieo nhân lành gặp quả tốt. Tuyệt đối không bao giờ được tỏ ra vô ôn với quý nhân của bạn. 3. Người vợ làm điểm tựa Có một đạo lý từ ngàn xưa đến nay mọi người vẫn nhắc đến đó là đằng sau của người đàn ông thành đạt là một người phụ nữ tuyệt vời. Người vợ vừa là một điểm tựa của tinh thần, vừa là người bạn đồng cam cộng khổ, là hậu phương vững chắc thậm chí là một quân sư tài tình. Người đàn ông không biết trân trọng vợ của mình thì dù sự nghiệp có thành công đến mấy cũng là kẻ thất bại trong cuộc sống. 4. Đối thủ giúp khích lệ Nếu không có đối thủ, bạn sẽ khó để sáng tạo không ngừng và không ngừng khai phá. Cho nên, nếu như muốn ngày càng phát triển thì phải tìm được một đối thủ thông qua đối thủ để khích lệ sự nghiệp của bản thân, giống như triết lý thả sói vào đàn cừu vậy. 5 tiểu nhân giúp thanh tỉnh. Làm những việc nhỏ thì phải cự tuyệt tiểu nhân. Nhưng nếu muốn làm việc lớn cần phải gặp tiểu nhân để thanh tỉnh mình, cảnh giác và thông minh hơn. Những kẻ tiểu nhân dạy về trường đời hay hơn bất kỳ ai hết. Không có những người như thế, bạn sẽ trở nên tự mãn, tự cao, tự đại hoặc cả tin và dễ dàng bị lạc hướng.